Đúng ra là em nhậu nhiều mà mập à. Môn thể thao duy nhất mà em biết chơi là môn ờ, đi bộ Mà đi bộ trên máy Có nhậu em không có thích mấy anh mà Đấy nhậu là niềm vui Rồi mời em ngồi Mình giới thiệu về mình đi bằng trai Em xin chào mọi người Em xin chào anh Quyền Linh Em chào chị Cát Tường và mọi người xung quanh ờ, ở đây Và bạn kế bên ạ à. à, Em tên là Nguyễn Xuân Nam à, năm nay 33 tuổi đến từ Bình Dương và công tác tại uh, Sun Gold Harmony 33 tuổi dạ là bạn ở Bình Dương luôn dạ làm công việc gì bên này chưa nghe rõ công dạ, việc em làm à, bộ phận uh, điều hành gôn chị à Đấy, làm Sun Gold chị à làm Sun à, Gold hiểu rồi hiểu rồi rồi mời bạn gái giới thiệu dạ Em chào chị Cát Tường, chào anh Huyền Linh Dạ em ờ, tên uh, Lê Thanh Thảo, năm nay em 26 tuổi Hiện tại em đang là kế toán, em uh, sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh ạ à. à, Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Dạ điểm yếu của em á là môn thể thao duy nhất mà em biết chơi là môn uh, đi bộ Mà đi bộ trên máy Chứ không Thì như vậy là cũng tốt rồi, có vận dạ. động là được rồi dạ đôi khi mệt mệt á là em ngủ quên á vừa đi vừa ngủ cái bị lọt ra khỏi máy đi mà ngủ rồi hả dạ kiểu như mệt á cái nhắm mắt á cái đi lạc lạc lạc còn cái lạc trôi khỏi máy lạ quá ha dạ. hàng chi thể dục thể dục rồi, quá trời trai. <laughs> điểm mạnh điểm yếu của em là gì à, điểm yếu của em á là em nói thẳng ra là em nhậu nhiều và mập à. điểm mạnh của em á là hòa đồng nhiệt huyết trong công việc và em là một cái cười trong công ty ồ oh, cái cười Rồi. công ty tại vì em, em diễn kịch hài ha em có thể khiến người ta cười à. chẳng hạn như chị Cát Tường ơi ơi hôm nay chị rất đẹp chơi. ơi ờ cảm ơn em chưa có cười chưa đúng cười không chị à. rồi cảm ơn hay ha dạ. bạn gái còn ờ, có khuyết điểm gì nữa không khuyết điểm gì nữa không à, ờ, nói nhiều quá <laughs> dạ em nếu mà chúng chủ đề là em nói nhiều nói uh, liên thuyên á tình trường thì sao mình trải qua mấy mối tình rồi em uh, trải qua khoảng uh, mối tình đó chị khoảng là sao dạ thì uh, có những cái uh, nhẹ nhàng lúc quay thì không tính à lý do tại sao chia tay dạ gần đây nhất thì uh, lý do muôn thuở thôi chị là không hợp nhau dạ đúng rồi lý do muôn thuở không hợp là không hợp cái chỗ nào mà. em uh, cũng không có tìm hiểu sâu về lý do tại vì nếu mà đã hết tình cảm rồi thì đơn giản là không hợp thôi rồi bạn trai nói đúng ra có một mối tình thì cũng đúng mà cũng không đúng tại vì em yêu đơn phương người ta à em theo đuổi người ta hai năm mà người ta chỉ coi em là bạn thôi ta biết em thích người ta không dạ biết chứ chị à em đưa rước rồi em rủ đi ăn mà người khi người ta buồn á người ta nghĩ tới mình mà người ta hết buồn kiếm người khác à rồi mà lý do mà em đến với chương trình này á tại vì bạn bè em em cũng lớn bạn bè em nó cũng có gia đình hết rồi mỗi lần đi chơi á nó bắt em giữ con ai vợ con em vợ con cho tụi nó trời đất ơi với lại mỗi lần á khi mà con nó không chịu ăn cơm á đem em ra hồ gọi điện em ủa sao vậy em em thấy ghê luôn hả em có uy với tụi nó lắm chị à. em nghĩ tụi nó tụi nó không phản kháng được luôn à. em hồn cái không ăn là chú năm qua tới nơi á mình liệu ăn nha chú ăn thịt đó nha ví dụ vậy thấy cái bụng chú không à khi mà đi chơi á đi ăn uống á người ta có cặp có đôi mình đi một mình trời dễ thương quá lễ gần đây nhất á là 30 tháng 4 á tụi nó nói thôi mày ở nhà đi không có bạn gái ở nhà chứ đi theo làm gì với con nữa hả nó nói vậy đau lắm đau chứ à, một mối tình đơn phương từ xưa giờ luôn dạ trời đất ơi mà em cũng hiểu sao đó em á thì vừa lanh lẹ vừa hoạt bát nói chuyện rất là hòa đồng mà không có tán được cô nào chết chứ không tán được luôn Hồi bữa nay cố gắng lên nay... chương trình này có tán được không nữa Rồi bữa nay cố gắng nha Một ừ. chút xíu nữa chị sẽ coi chị hỗ trợ cho Bây giờ em muốn kiếm người bạn gái như thế nào Em muốn kiếm một người bạn gái vừa hiền mà có cá tính chút xíu à... Hiền mà có cá tính Dạ Rồi sao nữa à... ừ. Ngoại hình Có cái mẫu hình lý tưởng như thế nào không Dạ cỡ đẹp mỹ tâm được rồi anh ơi Với ai Hàng chị ấy Trời đất ơi Điều gì em không thích ở người bạn gái Dạ em chỉ thích không thích một điều đó là đứng núi này trông núi nọ thôi chị rồi để hỏi bạn gái Mẫu bên đây người bạn gái thế nào em thích một mà mẫu bạn trai đó là chuẩn em chị đầu tiên men dạ quá men luôn dạ à, có chí uh, tiến thủ uh, trong công việc uh. rồi nói chung là suy nghĩ uh, lúc nào vui vui nhưng mà lúc nào cần nghiêm túc thì nghiêm túc ừ. dạ về ngoại hình cao hơn em đi cao nhiều đi rồi <laughs> dạ, tại em uh, thấp con quá em nhỏ con cao quá. hơn em nhiêu là đủ em mét bảy không anh hai phần nữa em hai phần nữa em hai à, phân nữa hả <laughs> bớt chút xíu được không dạ dạ hả dạ được dạ Rồi. cũng ok ok ok có mẫu người lý tưởng không à, mẫu người lý tưởng của em thường là những cái nhân vật mà có uh, lý trí á kiểu như là tổng thống nghe và đi trời <laughs> ơi thiên gì đó <laughs> anh nói giùm em cái người lên để cho người ta ngó chứ nói xong là bịt mặt ăn hết đi em còn Ý, gì nữa không em, em ví dụ vậy thôi ờ, chứ ví dụ vậy. dạ ví dụ chút xíu giống vậy muốn gì nữa nói với anh luôn đi anh, ờ, anh, anh muốn cho. muốn hả dạ thì um, gì, nói chung là anh đó lễ phép với người lớn á mấy anh mà biết cư xử á thì với bạn bè đồng nghiệp khác mà với người lớn tuổi khác mà với em thì đó thì khác ừ, được rồi nhưng mà đừng có nhậu em không có thích mấy anh mà lấy nhậu là niềm vui em ơi không nhậu sao lên chức lên lương em <laughs> dạ thì đó là nhậu công việc đó anh còn nhậu là niềm vui là cứ uh, vui không vui cũng nhậu mà buồn cũng nhậu không vui không nhậu buồn cũng em nói nhậu. vậy cũng đúng có nhiều người đâu có nhậu dạ. thì vẫn lên chức lên lương thôi dạ có khát vọng như em là tốt mình có thể hướng đến một điều à, một cái điều gì đó đó là thần tượng của mình ví dụ à, dạ. Putin chẳng hạn dạ. có thể gì đó thì không sao cả thì mình phấn đấu cho dù à, có thể xa vời quá nhưng mà mình có khát vọng chứ được rồi bây giờ cái điều gì em ghét nhất ở người bạn trai à, ghét nhất là bạn trai hả em thích em em thích những người điềm đạm cho nên là em không thích những người nói nhiều à dạ. nói nhiều dành nói với em sao đúng rồi đúng không rồi à, bây giờ... đây nó chết rồi bên đó nói nhiều phải không rồi bây giờ nếu được thì khi nào em tiến tới hôn nhân được hiện tại em đang học đại học em à, vừa làm vừa học mấy năm nữa mới xong ừ, dạ theo ờ, cái ờ, dự định của em là tới 2019 là em sẽ xong cái việc học hiện tại của em nhưng mà em muốn học nữa học nữa dạ học gì học hoài vậy nhưng mà vừa học vừa vừa lấy chồng vừa đi học được không em nghĩ là em ờ, chưa sẵn sàng để lấy quá sớm á chị vậy thì bao nhiêu dạ. năm nữa mới là sẵn sàng ừ, hai chín ba mươi gì đó lúc đó sẵn sàng làm mẹ rồi là bốn năm năm nữa hả dạ không đến nổi bốn năm năm đâu tính 3 năm thôi chị ba năm nữa dạ rồi nếu mà làm dâu em đi làm dâu được không em cũng thuộc dạng hơi cá tánh á nhưng mà dạ cũng gom gom vô khuôn được chứ không đến nổi em không thích tật xấu gì của bạn trai em dạ đó em không thích nhậu anh Quyền Linh Bạn trai nhậu nhiều lắm đúng không? Hai tuần nhậu lần Hai tuần nhậu lần, lần nhậu hai tuần Quá lâu Tại vì lên chương trình này á Mình nói chuyện hòa đồng Mình nói cho người ta hiểu mình Thì không thể nào đánh giá qua những lời nói mà biết được người ta có chính chắn hay không mà bây giờ hỏi tật xấu thì mình có đi nhậu thì mình phải nói chứ không nói rồi sau này về trách móc làm sao đúng rồi đúng mình có sao mình nói vậy chứ ừ. đâu có giấu giếm được mà... nhưng bỏ nhậu được không bớt lại ừ, em đã bỏ được ừ, cứ hai tuần em mới nhậu một lần thôi em bỏ được 6 ờ, tháng nay rồi đó coi kìa đó đó nhậu nhiều đó ảnh hưởng đến sức khỏe nữa giờ chờ 3 năm nữa mới mới tính tới chuyện hôn nhân được em chờ nổi không bạn bè em bây giờ con đã 8 tuổi 9 tuổi mà bây giờ em đi coi trẻ thêm 3 năm nữa Tắt chết quá hả? Từ lúc mà đăng ký tham gia chương trình em chờ viết mà em từ mà 87 kg mà giờ lên 95 kg Hả? Ủa sao kỳ vậy? Cứ mà chờ mà suy nghĩ cái buồn cái nhậu Suy nghĩ cái bị buồn stress ăn không? em ơi, không có à, nhậu Dạ, stress cái mình ăn vô để mình giảm stress rồi đợi mà lên gần, à. một, gần cả chục kg Wow, 7 kg rồi Bây giờ có kế hoạch gì để giảm cân không? Dạ có chị Hiện tại em đang giảm cân chị Em xuống còn 90 kg vậy à, cố gắng giảm lúc nữa mà nha. chương trình gọi em là đúng lúc mà cắt tinh đó chị em là 95 kg mà hai tuần lễ em cố gắng ép ký hiện tại giờ đang ngồi trên chiếc ghế này là còn nhiêu ký 90 90 bây giờ cố gắng một tháng nữa còn 85 được chị cố gắng nha tập thể dục đi bộ ngủ cô này đi bộ mà đừng có ngủ đi thiệt sự á còn cái chuyện mà chừng nào kết hôn thì một lát hai bạn gặp nhau là mình trao đổi với nhau dạ Vậy em ha? cảm ơn chị rồi rồi em trai đi với ai ai à, hôm nay em đi với ờ, chú em Xin chào chú Chào Huyền Linh Chào Cát Tường Chào tất cả các vị khán giả dạ. à, Tôi là chú ruột của cháu Nam Thì tới đây cũng là cái duyên của hai cháu Thì hai cháu cứ cho nhau một cơ hội để... Chú thấy mình đàn gái được không chú? Chú nhìn thì ờ, hai đứa thì cũng xứng đấy Nhưng quyết định hay không là ở cháu Rồi, cảm, Rồi, dạ, cảm ơn, cảm chú. ơn chú Mấy em đi với ai? dạ hôm nay em đi với lại ờ, mẹ em với em gái em dạ à, với, với người bạn của em xin chào anh Bình Linh dạ, dạ chào chị cô. Cát Tường chào ừ, tôi là mẹ ruột của ờ, Thanh Thảo thì thấy người bạn trai này thì cũng vui vẻ hòa đồng nhưng mà đứng ờ, nhà thì không ai biết uống rượu hết nhưng mà kia kiếm người rồi cũng như là tương lai của cho cháu là đừng đừng có nhậu <laughs> đó thấy không nhậu là ta cưới sợ cô gì đi dạ. Ờ, nếu mà con quen được em gái đó thì con chỉ có ngày cưới con sẽ nhậu thôi còn các ngày khác và sau khi lấy dập gia đình con sẽ không nhậu con nói được con làm được hứa đó nha rồi cảm ơn cô rồi bây giờ à, chúng tôi sẽ mở rào để cho các bạn à, gặp mặt nha trò chuyện với nhau mở, mở rào, rào. Dạ, Bắt chào anh dạ. Cái này trước Tặng hình mình trước đi Dạ Em cảm ơn anh dạ. Đây là nickname của anh luôn á Dạ anh Doraemon Dạ Dạ em cảm ơn anh dạ, Tặng anh Đừng đồi quá ha <laughs> Rồi mình tâm sự đi Anh gặp em anh bất rất là bất ngờ ừ, à, Em rất là đẹp <laughs> dạ. Không như anh tưởng tượng à, Là em muốn đi học như vậy á Thì có ảnh hưởng tới công việc của em không? Dạ em uh, lúc nào cũng vừa làm vừa học hết Nếu mà không học đại học thì em cũng học những cái lớp ừ, ngắn hạn hay là những cái lớp ngoại ngữ Nên là bản thân em phải biết tự điều phối cái việc đó à, Em điều phối vậy á anh có thể ờ, dính một thời gian điều phối <laughs> cơ hội cho anh gặp em hôn anh ở bình dương còn em thì ở ở đây em nếu mà gặp thì ờ, một tuần chắc gặp được một hai lần à, thì dạ ờ, cái đó là do em điều phối thôi chứ anh tuần bảy bữa được nào tuần bảy dạ. bữa được mình có hút thuốc không anh mình không dạ anh nhậu có chút không dạ là em bị suy hô hấp á em không chịu được mùi ờ, thuốc lá thành ra là rất là mong muốn là bạn trai hoặc là sau này chồng á là cai thuốc hoặc là không hút thuốc dạ hên cái anh không hút <laughs> dạ thì cái từng tuổi này á mà chưa có bạn gái mà mấy bạn hỏi à, làm sao mà sếp cứ ở vậy chứ hả cái em nói thiệt tình á là ai muốn vậy đâu hiện khổ quá bữa nay cố gắng hết khổ đi bây giờ mình sẽ tính cái chuyện ờ, kết hôn với cổ đó anh nói thiệt toàn anh luôn á là anh á, quen cỡ 6 tháng đến một năm là tức là năm 2019 á, là em có thể lập gia đình không anh không muốn mà bây giờ mà cha già con mọn đúng là con nó nó nhỏ mà mình phải cày đi nuôi nữa hơi cực em này nó thật lòng dạ. em còn mấy việc á muốn làm mà trước khi năm kết hôn em dạ <laughs> thì em chắc em với anh cũng có duyên gặp nhau thì chúng ta có thể uh, nói chuyện rồi ờ, hẹn hò hay gì đó thì uh, để mà em có tâm lý vững vàng hơn tại vì em suy nghĩ uh, em mà uh, kết hôn rồi là em sẽ làm mẹ luôn cô ơi cho con hỏi là nếu như em nó chuyển công tác về bình dương á cô ví dụ con xin cho em nó về bình dương thì cô có chấp nhận không đó là ăn thua duyên có hai có thảo thôi thì uh, có chồng thì xuất giá đồng phu thì chồng đâu vợ đó dạ vậy con cảm ơn cô là nếu như em cho anh cơ hội anh sẽ tạo mọi cơ hội ngược lại cho em quen nhau á thì lúc đó là thời gian là đẹp nhất khi mà em đã quyết định đến hôn nhân á đó là thời gian mua hai sẽ sợi dây xích xích lại với nhau dạ đúng rồi em có thể ờ, làm gì, những điều gì đó em đi du lịch cũng được hay là làm những gì đó anh sẽ làm cùng em quá tốt đúng rồi em thích đi du lịch lắm em muốn đi phượt hay đâu cũng được anh có nhóm của anh riêng đi phượt bằng đi bộ được không được anh sân gôn em rộng lắm ừ. 172 hecta đúng rồi phượt kiểu đó là ốm em có chắc là em xin được việc cho bạn gái nếu bạn gái về bình dương không công dạ. việc của em ổn định dạ, chưa chắc chắn sếp em nói rồi nếu như mà rước được cô ấy về á sếp em sẽ cho đại đám cưới tại sân gôn và nhận em nói về làm luôn hay quá anh nghĩ rằng à, đó là một trong những cái điều mà trước khi sếp em dặn đúng không dạ. em thấy sao nghe cũng hấp dẫn anh hấp dẫn đấy <laughs> dạ. bây giờ trước khi kết thúc thì à, em hãy nói một câu gì để cho bạn gái có thể tin tưởng em à em hãy đi đi khi em quay lưng lại á sau lưng lúc nào anh đi sau lưng em cứ đi đi cứ quay lại lần sau lưng là có anh đó em không biết nói gì á tại vì đang ờ, cảm xúc á đang cũng cảm động đúng không dạ nghe con nói có cũng bao giờ cảm có ai động. nói với em điều đó chưa dạ chưa anh Đây, <laughs> chưa luôn. À, rất là chân thành nha thôi được rồi Bây giờ quyết định là do em Rồi, đặt tay vào nút bấm nha Đây, bên trái Bạn bên trai có thể uh, hát một bài hát hay đọc một bài thơ nào để thể hiện cho cô ấy Rồi ta tiến hành bấm nút Em nói thiệt chứ mấy bạn đều biết chuyện Doraemon á ừ. Em hát như cha em đó anh Rồi <laughs> Em có thể hát tặng cô gái đi Trước khi mình thêm một lần nữa để xem thuyết phục cô gái ở đây tôi đã thấy trên ngọn núi cao Có hai người yêu nhau Rồi, hy vọng là ở nơi đó Họ chỉ có cây đàn và chỉ có tình yêu thôi Nào chuẩn bị để tay nút bấm đi các bạn Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định Bấm nút hay không bấm nút Tùy theo các bạn Và nếu chúng ta đã bấm nút thì chúng ta phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình một hai ba hết thời gian rồi mời em nắm tay nhau đi hai bạn rất đẹp đôi bây giờ mình nói đi xin phép bác cho chúng con hẹn hò con xin phép à, bác và các bạn ở đây nếu như bác chấp nhận cho con xin phép à, hôn bằng nó bắt đầu từ từ nha từ từ nha Doraemon chiếm được Doremi anh không? Doraemon chiếm được Doremi